Xin chào quý anh chị các bạn, hôm nay Sang sẽ hướng dẫn anh chị pha cà phê tại nhà chỉ trong vòng có 3 phút mình sẽ có một cái ly cà phê Stardew espresso chuẩn ý ngay tại văn phòng của mình thì hôm nay Sang muốn giới thiệu anh chị em một cái máy cầm tay nữa cũng pha tại nhà tại văn phòng được luôn là chiếc máy pha Staresso Basic cái dòng máy này cũng giống như cái dòng máy được bữa video trước mà Sang đã chia sẻ thì nó cũng rất là gọn nhưng là nó là nó ít bột cà phê hơn nó chỉ um, nó dùng chỉ dùng được 7 à, gram thôi 7 gram thì cái chén nó nhỏ hơn anh chị à, Sang cho 7 gram cà phê vào thì 7 gram nó tương ứng bằng một cái ờ, bằng một cái chén bằng một cái ly đây bằng một ly nhựa đây cái máy nó có theo kèm theo cái, cái ly luôn đó, kèm theo cái chén này luôn đó rồi mình sẽ dựng vào đây đó mình cho nó bằng mặt là nó mình thế để đưa vào thôi rồi cho đây các bạn đây nó cũng có mức nước nữa nó có 50 ml và 80 ml thì sang cho nó 60 ml thôi mình uống vừa cho 80 thì anh này em là uống lõn lõn thì cho 80 thôi nó chế tầm 65 ml đi thì nó lấy ra được khoảng tầm à, nó lấy được tầm 40 50 lít chúng ta mở ngược kim đồng hồ thì nó sẽ chạy ra ra sang ép lại 1 2 3 4 5 6 cái các bạn để cho cái nước sôi nó ngấm vào cái bột cà phê chút cho nó ngon Đó. cái dòng máy này nó cũng rất tiện lợi nó cũng chỉ cần được bình nước sôi với đây dài với một củ cà phê nhỏ chúng ta mang đi pha trên xe ô tô hay là pha mọi lúc mọi nơi đâu cũng được rồi. đi câu cá đâu cũng xài được à. đó một ấp thứ ba đã bắt đầu ra đó các bạn nó hơi nặng tay khi cái thứ 10 á Hả? Vậy là được rồi cái đoạn mà nó đang nén thì chúng ta ép hai tay chút nó hơi nó hơi chặt ấy. nó áp lực hơi nước thì nó mới xuống được cái tinh dầu cà phê cái bọt mà anh chị đang nhìn thấy là cái tinh dầu cà phê á nó khác cái phim chỗ là nó có tinh dầu ừ. đó, hết rồi anh chị yeah để chúng ta dạng ra nó có gai để dạng ra thôi ở đây là bọc kem anh chị nó không khác gì cái ly cà phê chúng ta ép máy ngoài tiệm á ở ngoài tiệm thì đó, rất cũng rất đậm đà đó. chúng ta cũng dùng là như gu cái sang này anh chị muốn dùng đường hay đá gì để sữa gì tùy thích mình cho là mình quậy để hoặc mình ra những cái ly như mình uống riêng đây, và mình bỏ vào mình quậy thôi mình cho đường cho đá là mình quấy đều là mình uống thôi ờ, đó cái cà phê pha ra ngon hay không là cái bọt kem này các bạn đây là cái tinh dầu nó mình lấy được cái đây càng cao càng cao thì nó từ một cm hoặc nhiều hơn một cm rưỡi hai ti là đó là tuyệt vời thứ nhất là cà phê nó sẽ mới thứ hai nữa là rất là ngon cà phê rất mới và ngon thì nó mới ra được cái tinh dầu nhiều dài còn nếu cà phê ít hơn thì nó sẽ nó sẽ sẽ cà phê cũ hoặc là rang không đúng không đúng chuẩn á thì sẽ đây rất là thấp đây cảm ơn các bạn đã xem kênh và ủng hộ kênh của Sang trong thời gian qua à, hôm nay là Sang sẽ giới thiệu cái máy pha mini à, cầm tay Basic như vậy để chúng ta có thể tự tại văn phòng hay tại nhà hay tại cơ quan rồi à, đi câu cá hay đi du lịch chúng ta cái mang theo rất là gọn nhẹ chúng ta pha một ly sạch chuẩn gu chúng ta, ta muốn chúng ta uống đâu thì mang theo nó rất là tiện à, xin chào và hẹn gặp lại anh em à, và video tiếp theo là Sang sẽ làm một cái review cho pha thử cho anh em một cái dòng uh, máy pha cà phê Staresso mini nữa nó có cái dòng gọn nhỏ hơn cái này tí nữa anh, anh, anh chị em có gì hẹn gặp lại video với sau chị cảm ơn chào tạm biệt